đáp lại sự tin tưởng của quý khách đối với Thiên Nhiên Yến trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi có tất cả tổ yến thượng hạng được FDA chứng nhận, đảm bảo sẽ đem lại cho quý vị những tổ yến nguyên chất chứa đầy dinh dưỡng có tác dụng làm sạch phổi, tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa, đẹp da. Và sau thời gian sử dụng thì cảm thấy sức khỏe của gia đình rất là tốt. Chính bản thân tôi thì tôi ăn yến xong thấy da mặt tôi nó đẹp ra, nó bớt nám. Gia đình mình rất là thích sản phẩm của Thiên Nhiên Yến. Cần nhiều nhà phân phối trên toàn nước Mỹ và Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc Thiên Nhiên Yến trong khu Kim Sơn 281 530 2303.